alo alo cả nhà các anh nghe được không ạ alo alo xin chào quý vị có ai uh, đang uh, xem chương trình livestream của tranh gỗ bùi giao không ạ nếu có thì uh, xin hãy uh, lên một tiếng để chúng tôi ờ, có thể được ờ, chia sẻ cùng với quý vị. Uh, xin uh, <laughs> xin chào Hương. Uh, Hương nay nghỉ dạy. Xin chào quý vị. Uh, quý vị đang uh, có mặt tại xưởng tranh gỗ Bùi Gia Hôm nay ờ, chúng tôi sẽ ờ, chia sẻ với quý vị về ờ, một bức tranh rất độc đáo. Chắc hẳn nhiều người cũng đã nhìn thấy nghệ sĩ cũng như là các người nổi tiếng, những người nổi tiếng livestream rất nhiều. Thế nhưng có lẽ là những người thượng mộc và livestream thì chắc có lẽ là chỉ có tranh gỗ bùi da là lần đầu tiên và đặc biệt lại là những bức tranh có một ý nghĩa rất hay uh, Xin chào bác Hòa, như là bác Hòa này có nhìn thấy ở đâu đấy rồi. Xin chào bác. À. Ờ, xưởng tranh gỗ Bùi Gia thì uh, có tại uh, đặt tại uh, xóm Ngánh, thôn Ngọc Than, xã Hồng Mỹ, huyện Quốc Oai. Uh, do hai anh em tôi là Bùi Trọng Lăng và Bùi Trọng Quân thành lập cũng như là uh, các anh em cùng làm việc Ờ, trong các cái ờ, thời gian chúng tôi làm việc thì ờ, cũng nhận được nhiều những cái phản hồi cũng như là những cái cảm nhận của khách hàng về các tác phẩm của bên tôi. Thì trong đấy có các cái thông tin ví dụ như là hỏi về nguồn gốc của bức tranh, ý nghĩa của bức tranh và sau đó là các cái ứng dụng ở trong cái bức tranh thì với cuộc sống ra làm sao để đáp ứng lại cái yêu cầu cũng như là mong muốn của quý khách thì sau một thời gian dài chúng tôi tìm hiểu cũng như là tham khảo ý kiến của những người đi trước thì hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được chia sẻ với quý vị ờ, một cái tích tranh có tên đấy là tích tranh Phúc Lộc Thọ Ờ, tranh Phúc Lộc Thọ và cũng như là những cái ờ, tượng Phúc Lộc Thọ thì chắc hẳn là rất nhiều người đã từng nghe và đã từng chơi thế nhưng mà tại sao lại là ông phúc ông lộc ông thọ và ý nghĩa của các ông cũng như là nguồn gốc uh, tạo nên thành một cái tích xanh như thế thì uh, đến từ đâu ứng dụng trong cuộc sống ra làm sao thì uh, có lẽ là cũng chưa nhiều người biết bởi vì tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi là như thế thế uh, thành ra là hôm nay tôi cũng uh, mạn phép là cùng ờ, đàm đạo và chia sẻ với ờ, tất cả chúng ta ờ, tất nhiên là thông tin này cũng mang cái tính chất tham khảo chứ không phải là do chúng tôi tự nghĩ cũng như là tự viết ra thành ra là cũng có thể là những cái ý kiến của nhiều người thì có thể trùng lập hay không trùng lập nhưng mà tôi chỉ mong muốn đó là một cái thông tin để cùng chúng ta cùng tham khảo À, xoay quanh thêm một chút để chúng ta nhìn thấy cái không khí làm việc tại xưởng tranh gỗ Bùi Gia uh, kia là hành lang bên uh, cạnh đằng sau tôi đây là cậu Thịnh à, cậu Thịnh là một trong những uh, người thợ trẻ gắn bó với tranh gỗ Bùi Gia từ ngày uh, tranh gỗ Bùi Gia mới thành lập một trong những người thợ cứng nhất khéo nhất của tranh gỗ Bùi Gia à, ở tôi cái uh, bức tranh uh, tam đa hay còn gọi là phúc lộc thọ thì ờ, như quý vị nhìn thấy ờ, mẫu ở đây ạ à, đây là cái mẫu chúng tôi vẽ ra bằng giấy à, trước khi mà làm lên trên gỗ thì chúng tôi phải vẽ ra giấy trước để khách hàng cảm nhận về cái mẫu có phù hợp hay không có thích hay không rồi sau đó chúng tôi mới xác định là làm lên trên gỗ và từ cái mẫu tranh bằng giấy thì quý vị nhìn thấy là chúng tôi dán lên trên gỗ để làm Ờ, sau khi dán lên gỗ xong thì ờ, chúng tôi sẽ hạ nền và bắt đầu là đục phá rồi sau đó là bắt đầu là đục vào các cái nét uh, chia sẻ về cái cái cái cái nguồn gốc chính thì tại sao gọi là phúc gọi là lộc và thọ ứng dụng trong cuộc sống thì uh, xin phép chia sẻ như sau xin chào anh chỉnh hay quá anh uh, dành thời gian để lên cùng với tranh gỗ bùi ra uh, <laughs> uh, ông Lộc uh, đầu tiên là ông Phúc ông Phúc thì uh, tên thật uh, là Quách Tử Nghi ông này thì uh, là thừa tướng đời nhà Đường ông này thì uh, có một cái uh, uh, đặc điểm rất hay đấy là bản thân ông là xuất phát từ một uh, gia đình là Trâm Anh Thế Việt và gia đình là cực kỳ giàu có với ruộng đồng là bát ngát hàng uh, trăm ngàn mẫu nếu như mà tính ra cái mẫu ờ, của Việt Nam như bây giờ ờ, bản thân ông là một ờ, vị quan thừa tướng nhưng mà lại rất thanh liêm rất là liêm khiết và được lòng nhân dân thì hai ông bà ông hai ông bà Phúc đã sống đến tuổi 83 và đã có đến cháu Đại thì uh, thông thường quan niệm của người Việt Nam mình thứ nhất là hai vợ chồng bằng tuổi nhau thì uh, hai vợ chồng bằng tuổi nằm rưỡi công ăn đấy cũng là một cái hạnh phúc rất lớn uh, bên cạnh đấy thì uh, hai ông bà lại có đến cháu ngũ đại cháu ngũ đại là cháu đời thứ năm lại là cháu trai thì uh, cháu đấy cũng là một trong những cái phúc mà cực kỳ lớn của một trong uh, những cái uh, phúc của một người có thể hưởng được và của gia đình có thể hưởng được thì uh, hai ông bà đã sống đến uh, ờ, 83 tuổi và có cháu ngũ đại thì cảm thấy là uh, cực kỳ uh, hài lòng với cuộc sống và ông uh, ông Phúc ông ấy bế cái đứa cháu ngũ đại thì ông Phúc bế cái đứa cháu ngũ đại thì quý vị nhìn vào cái bức tranh thì có thể nhìn thấy là ông Phúc bế đứa cháu ngũ đại là ở góc đây Ờ, quý khách xin vui lòng chờ một chút xíu để chúng tôi quay đến đây đây chính là ông ông Phúc ạ bế đứa cháu ngũ đại à, và trong cái tích tranh thì ông Phúc bế đứa cháu ngũ đại là ra ra ra sân và ngửa mặt lên trời à, có nói rằng đấy là nhờ trời nhờ ơn tổ tiên mà tôi đã sống được uh, thứ nhất là hưởng vinh hoa phú quý thứ hai là lại có cháu ngũ đại để giữ ấm chân nhang ờ, thờ tổ tiên ông bà thì còn gì hạnh phúc được hơn và sau đó là ông cười kha kha kha một tiếng rất lớn và ông ờ, đi về quy tiên cùng với tổ tiên thì ờ, thông thường quan niệm thì khi mà một người trước khi mà mất đi mà cười được một tiếng như thế thì cực kỳ sảng khoái và cũng là hài lòng với lại là cuộc sống này đây đây chính là ông lộc mà chúng tôi đang đang đục đấy, nhưng mà à, ông Phúc thế nhưng mà đây là cái thời cái lúc mà chúng tôi mới đang đục phá cho nên là chưa có cái ra được cái nét mặt thế nhưng mà về nguồn gốc của tranh là như thế thì ông ấy đang bế đứa cháu ở đây trên mẫu thì quý vị đã nhìn thấy ở đằng xa xa kia đúng không ạ sau khi mà ông ờ, Phúc ông ấy vừa mới mất xong ấy thì ờ, bà vợ ờ, của ông Phúc thì mới chạy ra ôm ông Phúc và nói rằng là Nhờ ơn trời mà vợ chồng tôi à, lấy nhau từ xưa đến giờ cũng đã hưởng được đầy đủ vinh hoa phú quý. Thế nhưng mà sao ông trời lại lỡ là để chồng tôi đi trước, để một mình tôi sống à, làm sao? Thế bà cũng vừa mới nói xong ấy thì là ông trời cũng à, để cho bà quy tiên luôn để hai ông bà là được sống và được chết cùng với nhau thì trong một cái truyền thuyết dân gian để mà nói về việc vợ chồng sống chết có nhau thì đấy cũng là một trong những cái cái cái cái uh, hạnh phúc rất lớn của con người Đấy, và sau khi ông bà chết thì vợ được các con các cháu uh, và sau đó là những người đời sau thì mới ca tụng đấy là ông bà này là sống như vậy là cực kỳ phúc đức uh, xin chào bác toàn xin chào uh, cô chiến nga tự lập uh, sau uh, ông phúc thì là đến ông lộc ông lộc thì uh, ông tên thật đấy là đậu tử quân Ông này là thừa tướng ờ, đời nhà Tấn. Ờ, ông làm ờ, thừa tướng đời nhà Tấn thì ông này có một cái đặc điểm rất hay đấy là ông lại cực kỳ tham lam và ông lại là một người quan uh, có rất nhiều bổng lộc rồi nhưng mà ông vẫn rất là tham theo cái ý đấy là ông rất là muốn đấy là buôn quan bán chức uh, ông rất là muốn nhận những cái của đút nót nịnh thần à, và sau đó là của cải nhà ông thì có thể là chất cao như núi không ờ, không hề thua kém một cái tài sản nào của vua bởi vì là ông ông lộc này ông có rất nhiều tiền ờ, ông lộc ở trên tranh thì quý vị nhìn thấy ở trên gỗ thì đây chính là ông lộc thế còn ở trên cái bức tranh mẫu kia thì anh chị nhìn thấy là ông lộc là chính là cái ông mà cầm cái gậy như ý đúng không ạ đây chính là ông lộc Ờ, ông Lộc cầm cái gậy như ý ờ, và ờ, có cái à, mũ quan ở bên trên à, ông Lộc này thì tôi vừa nói đấy làm làm thừa tướng nhưng mà lại cực kỳ là tham lam và dưới cái góc độ gọi là vơ vét của những cái người mà nịnh thần mua quan bán chức à, Ờ, thì ông này có củ cải rất nhiều nhưng mà ông ấy lại dở một cái là ông ấy chỉ có con và có cháu chứ ông ấy lại không có chắt và cũng như là các cái đời ờ, về sau và ông ấy sống đến năm 82 tuổi thì ông ấy cảm thấy là mình chưa có ờ, được chắt để mà nối dõi tông đường cũng như là thờ phụng mọi người ờ, thờ phụng ông bà tổ tiên thì ông cảm thấy là rất là buồn lòng thế sau đấy thì ông ấy đổ bệnh ra mà ông ấy nằm liệt giường cái bệnh ngày xưa thì tôi cũng không không biết được cái tên nhưng mà nếu như để gọi theo như cái tên bây giờ hiện đại thì nó nôm na dễ hiểu đấy giống như là bệnh bại liệt ở cái bệnh đấy thì là ông ấy nằm đến mức mà thối cả da cả thịt mà các con các cháu không dám đến gần sau khi một thời gian đổ bệnh đến mức là thối da thối thịt ông nằm như thế thì ông ờ, trước lúc chết thì ông mới ờ, kêu lên một tiếng đấy là lộc này thì để cho ai khi mà không có được cháu để mà chắt để mà đối dõi tông đường à, sau đó thì là ông Quy Tiên à, đấy là về nguồn gốc của ông Lộc à, tiếp theo là ông Thọ ông Thọ thì uh, mọi người uh, hay nhìn thấy thứ nhất là ông ấy là người có cái chán rất cao đúng không? bộ râu rất dài và ở Việt Nam mình thì có một cái nhãn uh, Ờ, sữa đấy là sữa ông thọ đấy là cực kỳ nổi tiếng rồi đúng không ạ trên cái mẫu tranh quý vị nhìn thấy xa xa kia là ông ông thọ là cái người mà uh, ờ, dâu dài uh, tóc dài và chán rô đấy đúng không ạ đấy chính là ông thọ thì uh, ông thọ này là tên thật là ông đông phương sóc uh, ông này thì là làm thừa tướng đời nhà hán À, ông này thì uh, cũng là một người rất tài giỏi nhưng mà ông lại có một cái đặc điểm đấy là Ông nói rằng ờ, đã làm quan là phải nhận lộc và đặc biệt đấy là nhận lộc của vua là sướng nhất trong cuộc đời làm quan. Và chả tội gì mà không lấy lời hay ý đẹp để nói với vua để được nhận lộc cả. Thế cho nên là vua ban thưởng ban lộc cho ông này là rất là nhiều của cải và vàng bạc châu báu. Thế nhưng có một cái hay đấy là ông này có bao nhiêu vàng bạc châu báu ấy thì ờ, ông ấy lại uh, dùng tiền để để để mua gái đẹp uh, trong một cái thuyết mà truyền tụng với nhau thì ông ấy uh, mọi người vẫn hay nói đấy là ông ấy lấy uh, âm để dưỡng dương uh, bởi vì là phụ nữ là âm mà nam là dương thì uh, có thể ví đấy là cung nữ của ông ấy có thể điều được sánh ngang với đại cung nữ của vua thì quý vị đủ biết được là tại sao uh, ông ấy lại lại uh, được truyền tụng đến mức như thế không ạ và tại sao lại gọi ông này là thọ thì uh, ông này ông ấy sống được 102 tuổi 105 tuổi xin lỗi quý vị ông này sống được 105 tuổi à, thế nhưng mà sau khi mà ông này ông sống được 105 tuổi thì uh, ông ấy uh, đã con của ông ấy đã chết cháu của ông ấy đã chết uh, chắc của ông ấy đã chết và đến lúc mà ông ấy chết lúc 105 tuổi thì có đến đời cháu thứ năm là thay mặt là uh, cha ông cụ cố để làm ma làm táng cho ông ấy thì uh, khi mà một người chết mà không còn đủ những cái người thân cận ở bên cạnh để mà chăm sóc cũng như là uh, mai táng như thế thì ờ, đấy cũng là một cái thiệt thòi rất lớn uh, và mọi người cũng mới truyền tụng để mà nói với nhau rằng là uh, sống đến mức như thế mà cũng chỉ uh, tìm những cái uh, lời hay ý đẹp để nói với vua để mà hưởng lộc để mà mua gái mua đặc biệt là mua gái trinh thì ở đâu đó cuộc sống đấy cũng không phải là quá là hoàn hảo Ờ, và sau khi mà ông ấy chết xong thì mọi người cũng mới nói đấy là thọ như thế thì để làm gì Đúng không? thì chung quy lại uh, của ba từ đấy là phúc lộc thọ là không phải để nói với quý vị đấy là thờ ba ông đấy để mong là được phúc được lộc và được thọ mà chúng ta uh, có bày hoặc là trang trí ông các ba ông này ở trong nhà thì mang cái ý nghĩa đấy là uh, chúng tôi mong cái điều phúc đến với gia đình à, chúng tôi làm việc một cách chăm chỉ và cật lực để có được cái may mắn và thành quả của lao động từ đó uh, lấy cái thành quả lao động đó phụng dưỡng gia đình bản thân sống và uh, vươn lên uh, thì cái tốc độ thọ của từng người là sẽ tùy vào cái mệnh cũng như là cái lúc mà người ta uh, chăm sóc bản thân chứ không phải là chúng ta uh, bày ba ông này ở nhà thắp hương để cầu là phúc lộc thọ là theo như quan điểm và thông tin chúng tôi nhận được cũng như là sưu tập thì uh, thấy là như thế là cũng không hẳn cho nên là nếu như mà quý vị mà uh, thờ thì nếu như theo chúng tôi uh, thông tin chúng tôi cung cấp thì đấy không phải là thờ quý vị nên bày chỉ để mang cái tính chất đấy là giáo dục gian đe cái uh, cốt cách cũng như là những cái suy nghĩ trong tâm tâm của mình uh, làm những việc mà phúc đức với đời chứ không phải là chúng ta bày để lúc nào chúng ta cũng cầu xin là mình phải có phúc có lộc có thọ là không phải uh, thì uh, trên thị trường thông thường là chúng ta chỉ nhìn thấy là ba ông phúc lộc thọ như bình thường thế nhưng mà trong cái mẫu tranh của chúng tôi đang chế tác cho một cái uh, vị khách uh, cực kỳ đặc biệt ở trên uh, vĩnh phúc thì tổng thể ờ, bức tranh này chúng tôi vẽ có nhiều những cái chi tiết rất là thú vị à, thứ nhất đấy là có ba ông phúc lộc thọ này thứ hai là quý vị nhìn thấy có một bà bế uh, đứa bé thì uh, cái bà mà bế đứa bé ở trên trên gỗ thì đây là bà bà này uh, thì uh, bà này theo thông tin của chúng tôi thì đây chính là vợ của ông uh, ông phúc uh, vợ ông Phúc là cái ông mà bế cái đứa cháu ngũ đại ở ở phía dưới đây ạ à, ngay ban đầu chúng tôi đã giới thiệu đây à, còn ờ, trên ờ, tranh vẽ chúng tôi vẽ ra mẫu thì là bà là người bế đứa bé đây ạ à, đây là hai vợ chồng của ông Phúc à, có một cái cái cái cái tiểu nữ hay là còn gọi đấy là tiểu đồng đấy uh, dâng vàng bạc với ý nghĩa đấy là uh, cuộc sống được uh, nó đủ cũng như là uh, có được những cái ờ, may mắn uh, tài chính được uh, vững vàng trong cuộc sống hiện đại uh, uh, sau đó là có con uh, hiêu hay là còn gọi là con lộc đấy thì nó cũng mang cái ý nghĩa đấy là mang lại những cái may mắn và những cái phúc lộc đến cho gia đình à, bên cạnh đấy thì là đứa bé vác quả đào đúng không ạ bé nam thì tượng trưng cho cái việc là là là Ờ, có bé nam để ờ, giữ ấm chân nhang này quả đào thì là tượng trưng cho sức khỏe cũng như là ờ, trường thọ và các cái đứa bé ở dưới cũng như là những cái khung cảnh về vàng bạc châu báu là để tượng trưng cho một cái mong muốn rất là chính đáng đấy là chúng ta cần phải lao động làm giàu một cách chính đáng để có được một cuộc sống như ý thì đây chính là cái tích phúc lộc thọ uh, nguồn gốc và ý nghĩa ứng dụng trong cuộc sống thì nó rất đơn giản đấy là chúng ta trưng bày uh, các ông ấy không phải để thờ mà chúng ta trưng bày là để uh, giáo dục cũng như là gian đe chính mình là lên làm những cái điều phúc trước rồi sau đó là uh, lộc và thọ sẽ đến sau chứ không phải là chúng ta thờ các ông ấy để mong các ông ấy đến và phù hộ cho mình là theo quan điểm chúng tôi là không phải đúng không ạ uh, cảm ơn uh, các bác cảm ơn uh, các bác đã like và uh, chia sẻ rất nhiều uh, chúng tôi uh, rất mong muốn là nhận được những cái ý kiến cũng như là những cái phản hồi của quý vị ví dụ như anh Nam Nguyễn này là cũng đã từ uh, từ lâu là đã kết bạn với chúng tôi rồi này uh, bác sao cũng được ông thọ sao lại có sữa này bởi vì đấy là vừa nãy tôi nói đấy là Việt Nam mình lấy một cái tên uh, ông thọ là để uh, làm cho cái nhãn sữa chứ không phải là ông thọ chúng tôi đục ra là có sữa không phải <laughs> cảm ơn bác bùi nhân ái uh, bác bùi nhân ái em nói là bình thường nữa thông tin cũng mang tính chất tham khảo xin chào người bạn từ hàn quốc cocorio đang trốn làm hay sao mà để xem livestream của bùi gia này <laughs> có nhìn thấy tranh đục không chào cô Ngọc ạ Chào cô Ngọc ờ, về với xưởng ờ, tranh gỗ Bùi Gia à, Em vừa thuyết trình xong cái bài chia sẻ nhưng mà hình như là cô lên hơi muộn ạ Lát cô xem lại để tham khảo thêm thông tin của gia đình ạ à, Có anh Dương Tuấn này Dương Tuấn Phương này là cũng là kết bạn từ lâu rồi ạ. Cảm ơn anh ạ à, Bác Nguyễn Hữu Phẩm Ờ, ờ, vẽ đẹp đục tài ờ, cảm ơn bác uh, cũng là cố gắng nhất có thể ạ chưa phải là đẹp nhất đâu gọi là đẹp trong khả năng thôi ạ uh, bác uh, ngũ trọng hòa uh, vâng cảm ơn uh, bác ạ cũng là cái uh, thời gian mà em phải sưu tập các cái thông tin cũng như là sưu tập lại mẫu và sau đó là mới vẽ được ra cái mẫu như này à, thông tin ờ, em nói lại là chỉ mang tính chất tham khảo nên là cảm ơn bác đã ủng hộ ạ vâng em cảm ơn cô Ngọc ạ à, cảm ơn cô đã chúc uh, chúng em làm ăn phát đạt cảm ơn cô cái thông tin về cái bức tam đa phúc lộc thọ thì cô nát cô xem lại đấy ạ em nghĩ là thông tin đấy cũng rất bổ ích để cô có chơi thêm hoặc là Ờ, nhà mình có trưng bày thì để biết được ý nghĩa của nó sâu xa thì là sẽ có một cái nhìn nhận nó chính xác hơn ạ. Uh, ờ, Pocorio đang xem à nay chủ nhật <laughs> cảm ơn bạn rất muốn là tranh gỗ bùi gia sẽ ờ, đặt chân sang Hàn Quốc nếu như bạn mà làm được thì bạn là người đầu tiên rất giỏi làm được việc đấy <laughs> cảm ơn bác bùi nhân ái uh, cảm ơn bác phẩm uh, em là em là 27 tuổi anh trai là 29 chuẩn bị sang tuổi 30 uh, ờ, cũng chẳng phải là tuổi trẻ tài cao nhưng mà có cái nghề trong tay thì là phải cố gắng uh, để làm thôi ạ uh, cố gắng uh, hết sức có thể để uh, tạo ra các cái tác phẩm uh, một cái điều mà chia sẻ thêm với uh, quý vị đấy là để tạo được ra một cái tác phẩm quý vị nhìn thấy như này thì ờ, cách đây ờ, hơn một tháng chúng tôi đã phải đi mua gỗ đi mua gỗ về rồi sau đó mới vẽ ra mẫu vẽ ra mẫu rồi sau đó khách duyệt thì mới dán lên trên gỗ nên quý vị nhìn thấy ở trên mặt gỗ đây là có rất nhiều các cái mẩu giấy và sau đó là chúng tôi mới hạ nền hạ nền chính là phá bỏ đi những cái phần gỗ thừa à, phá cái phần gỗ thừa đi giữ lại cái phần gỗ chính rồi sau đó là mới bắt đầu là đục vào các cái nét à, trước khi đục vào nét thì là đục phá là phá bỏ những cái phần mà ví dụ như là vạt áo cái chân để tạo lên cái hình hài à, rồi sau đó thì mới bắt đầu là đục vào các cái nét ví dụ như là có cái khuôn mặt của ông thọ ở đây là mai kia là chúng tôi sẽ bắt đầu vào nét và tỉa à, mời uh, quý vị cùng uh, xem thêm các cái đường nét uh, nó chưa phải là hoàn hoàn thiện nhưng mà uh, mai kia là sẽ có cái khâu gọi là khâu hoàn thiện sau uh, đây, đứa bé uh, à, đây là cô gái à, bưng cái mâm tiền vàng à, tượng trưng cho sự à, no đủ của cuộc sống đúng không ạ? À, xin chào anh Hùng Ban à, Hùng Ban Tuấn anh Hùng Ban Tuấn đến từ Tuyên Quang gọi cô gái Tuyên Quang ra giới thiệu Cảm ơn anh. Hôm nay cô gái Tuyên Quang sẽ không có góp mặt trong uh, video. Hôm nay là chỉ có các vị tiên và tranh gỗ bùi ra và người giới thiệu đấy. <laughs> Cảm ơn anh. Uh, hy vọng là các cái thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp thì sẽ có những cái phần ờ, bổ ích để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống và chúng tôi thật sự cảm thấy may mắn và vinh dự khi được đồng hành cùng với uh, quý vị để tạo ra những cái tác phẩm không những là cho đời này xem mà rất mong muốn là những tác phẩm đó sẽ được lưu giữ và truyền lại cả những cái thế hệ sau uh, chúng tôi thành thật cảm ơn cũng như là uh, chân thành uh, Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của buổi cuối tuần ờ, đồng hành cùng với tranh gỗ Bùi Gia. Chúc ờ, quý vị một ngày ờ, cuối tuần vui vẻ và rất mong được đón tiếp quý vị quý vị tại xưởng tranh gỗ Bùi Gia, sông Nánh, thôn Ngọc Than, xã Hồng Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội. <laughs> Cảm ơn Yến, không phải là doanh nhân đâu, chỉ là một người lao động thông thường thôi, cố gắng làm việc thôi. anh Nam Trần tình đã vụt bay Ờ, nếu được xem tác phẩm này đã hoàn thành chắc chắn là tuyệt đẹp vâng uh, sẽ uh, thời gian tới sau khi làm xong tác phẩm này thì uh, chắc chắn là chúng tôi sẽ có những cái clip hoặc là uh, hình ảnh để chia sẻ thêm với quý vị về tác phẩm đã hoàn thành vâng anh Hùng Nghiêm Đinh Hùng ạ bức tranh này thì giống như là cái cái cái nguồn gốc của cái tiêu đề em đã nói đấy là uh, nguồn nguồn gốc ý nghĩa của các tích tranh uh, thì đây chính là cái tích tranh là tam đa cái tam đa gọi là phúc lộc thọ đấy đa phúc đa lộc và đa thọ đấy thì uh, em vừa mới chia sẻ xong cái ý nghĩa uh, và nguồn gốc uh, sự tích của từng người đấy uh, tí nữa bác hùng nghiêm đinh hùng uh, xem lại clip ở trên nhé cảm ơn bác uh, cảm ơn uh, gia đình đã dành rất nhiều thời gian và tình cảm với tranh gỗ bùi gia Ờ, chắc chắn là ờ, với tình cảm như này thì chúng tôi sẽ còn thực hiện rất nhiều các cái ờ, clip để giới thiệu thêm về những cái tích tranh khác ở bên tôi ví dụ như là bách tử đồ vạn mã hùng phong quan âm thăng long tứ quý mai lan cúc trúc hoặc là những cái tích tranh nó đặc biệt hơn nữa xin cảm ơn và trân trọng cảm ơn sự hợp tác của gia đình nhà mình xin chào và hẹn gặp lại xin cảm ơn